Nhận định, phân tích, soi kèo, biến động tỷ lệ kèo trận Việt Nam gặp Myanmar diễn ra vào 19 h 30 tối hôm nay ngày 3 tháng 1 năm 2023. Do ảnh hưởng của lịch thi đấu tại World Cup, cho nên kỳ AFF Cup lần này, lịch thi đấu được ban tổ chức đưa ra là khá dày đặc. Với tuyển Việt Nam, sau chuyến làm khách trên sân của Singapore ngày 30 tháng 12 vừa qua, vào tối nay ngày 3 tháng 1, họ sẽ thi đấu ở lượt đấu cuối cùng tại vòng bảng ở trên sân nhà gặp đội khách Myanmar. Về lý thuyết, chỉ cần không thua động ở trận này, họ vẫn sẽ có vé đi tiếp. Chính vì thế mà cả giới chuyên môn và truyền thông trong nước đều nhận định là không dạy gì mà ông Park tung ra đội hình mạnh nhất của mình ra sân ở trận này. Thay vào đó, nhà cầm quân người Hàn Quốc có thể sẽ tiếp tục xoay tua lực lượng với việc sử dụng xen kẽ những cầu thủ đá chính và dự bị ở trong trận này như là trận gặp Singapore trước đó. Một sự bố trí nhân sự hợp lý hứa hẹn sẽ giúp tuyển Việt Nam bảo toàn lực lượng trong màn so tài ở vòng bán kết sắp tới. Với một lịch thi đấu rất dày, lại phải liên tục di chuyển giữa các quốc gia. Hơn lúc nào hết, ông Park phải rất quan tâm tới chuyện thể lực của các học trò. Và vì thế mà những trò cưng như là Quang Hải, Hoàng Đức, Tấn Tài, Văn Hậu hay là Văn Đức có thể sẽ tiếp tục ngồi dự bị ở trận tới. Đó sẽ là cơ hội để những kép phụ như là Tuấn Anh, Ngọc Quang, Văn Thanh, Hồng Duy ra thân thể hiện mình. Qua đó sẽ ghi điểm trong mắt của ban huấn luyện. Vào lúc này, Việc đối phó với Myanmar được đánh giá sẽ là nhiệm vụ không quá khó đối với tuyển Việt Nam khi mà đối thủ của họ đã không còn nhiều động lực thi đấu. Myanmar đã sớm dừng bước sau trận hòa hú tim trước tuyển Lào ở vòng đấu trước. Thế nên họ chắc chắn sẽ chơi không quá quyết liệt ở trận này, nhất là khi phải thi đấu xa nhà. Dưới thời huấn luyện viên Anton Hay, bóng đá Myanmar đang thi đấu không thực sự tốt như là mong đợi. Phong độ thi đấu bạc nhược là lý do khiến họ không có nổi một chiến thắng sau hai trận hòa và 10 thất bại trong 12 lần ra sân trong mọi đấu trường tham dự. Cộng với thành tích đối đầu chênh lệch trước Việt Nam, thắng 1, hòa 2 và thua 7 trong 10 lần gặp nhau trước đây, e là sẽ rất khó để Myanmar tạo ra một cú sốc ở sân Mỹ Đình vào tối nay. Ở trận này, Myanmar sẽ không có đội hình mạnh nhất khi cây săn bàn chủ lực với 3 bàn thắng tại giải là Mong Mong Lin sẽ phải ngồi ngoài vì án treo giò khi đã phải nhận hai thẻ phạt. Và điều đó sẽ càng khiến cho cơ hội có điểm trong trận này của Thê trở nên ít hơn. Về phía thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo, họ hiện tại đang có một phong độ thi đấu rực sáng khi đã bất bại 9 trận đấu mới đây ở mọi mặt trận. Nếu chỉ tính ở sân nhà thì Việt Nam toàn thắng cả 6 trận đã đá ở trong chuỗi 9 trận bất bại kể trên. Trong 5 trận đấu gần nhất với Myanmar, chúng ta cũng đang bất bại với 3 thắng và 2 hòa. Vì thế mà người hâm mộ hoàn toàn có thể tin tưởng vào một chiến thắng của đội nhà Trước một Myanmar đã buông xuôi trong 90 phút sắp tới Nếu giành được bàn điểm trận này Tuyển Việt Nam chắc chắn có được ngôi đầu bảng B Như vậy Họ sẽ có chưa đầy 3 ngày để chuẩn bị trước chuyến làm khách trên sân nhà của Indonesia Đội bóng về nhì ở bảng A Đó là một trận đấu hết sức khó khăn và rõ ràng là ông Park sẽ có lý do để đội một ngồi dự bị ở trận này trước Myanmar Qua đó giúp tuyển Việt Nam sẵn sàng bước vào màn so tài khó khăn ở trận bán kết lượt đi vào ngày 6 tháng 1 sắp tới về phong độ gần đây của hai tuyển Thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo đã bị Singapore cầm hòa trong một trận đấu chủ yếu là tung ra những cầu thủ dự bị. Sau 3 trận tại vòng bảng AFF Cup 2022, tuyển Việt Nam vẫn chưa để thủng lưới và đã ghi được 9 bàn thắng. Huấn luyện viên Park Hang-seo cũng muốn xoay tua lực lượng nhằm giảm tải cường độ thi đấu cho những con bài chủ chốt và tránh những chấn thương không đáng có. Trong khi đó thì phong độ của Myanmar là khá tệ. Trong cả năm trận đấu gần đây nhất, thầy trò Ang Tan Hay đều không biết đến mùa chiến thắng. Trải qua 3 trận vòng bảng AFF Cup, Myanmar đã để thua Malaysia 0-1, thua Singapore 2-3 và đặc biệt mới đây họ đã để Lào cầm hòa với tỷ số là hai đều. Phong độ của các cầu thủ Myanmar khiến người ta đặt ra câu hỏi liệu rằng họ đã thi đấu hết mình hay chưa hay là yểu đi vì những lý do nào khác. Thông tin lực lượng của hai đội Trong cuộc đối đầu với Singapore, huấn luyện viên Park chỉ giữ lại ba cầu thủ đội hình chính đó là Văn Lâm, Ngọc Hải và Hồng Dũng và tung vào sân ngay từ đầu những Văn Thanh, Hồng Duy, Tuấn Anh, Tuấn Hải và Văn Quyết. Trận đấu với Singapore thì tuyển Việt Nam cũng không có được sự phục vụ của Văn Toàn. Nhưng mà tiền đạo này sẽ trở lại ở cuộc đối đầu với Myanmar tối nay. Phía bên kia, huấn luyện viên Anton Hay đã bày tỏ sự thất vọng khi không có được sự phục vụ của Kiyap Nanda do hậu vệ này cũng phải chịu án phạt nhận thẻ đỏ ở trận gặp Singapore. Nhà cầm quân này cũng cho rằng so với Việt Nam thì các học trò của ông không có được thể lực tốt nhất do quá trình chuẩn bị không được tốt. Về đội hình dự kiến của hai đội Tuyển Việt Nam Các cầu thủ dự kiến Thủ môn Văn Lâm Các cầu thủ Tiến Dũng, Ngọc Hải, Thành Trung, Văn Thanh, Hùng Dũng, Ngọc Quang, Văn Đức, Hồng Duy, Tuấn Hải và Văn Quyết Tuyển Myanmar Các cầu thủ dự kiến Tunan Dao, Yemin Chu, David Tan, Kiev Mino, Lewin Moaung, Hein Tet Aung, Aung Kangman, Mong Monglin, Kiev Jinlin, Mies Kaung Khan, Hein Jayalin. Biến động tỷ lệ kèo trận Việt Nam gặp Myanmar Kèo châu Á trận Việt Nam gặp Myanmar thuộc giải AFF Cup lần đầu tiên được niêm yết trên sàn giao dịch châu Á là vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 1 tháng 1. Thời điểm đó thì nhà cái đánh giá cơ hội thắng kèo của Việt Nam là cao hơn qua mức kèo chấp 3 trái theo handicap. Đặt kèo dòng vàng ăn 0,85 và theo kèo Myanmar ăn 0,85. Càng sát ngày thi đấu thì tỷ lệ kèo đã càng có nhiều biến động và hiện tại tỷ lệ kèo đã xuống còn mức là Việt Nam chấp 2 3 trên 4 trái ăn 0,83, đặt cửa Myanmar bỏ 0,99. Điều này cho thấy được là người chơi châu Á đã không tin tưởng vào các chiến binh sao vàng sẽ có một chiến thắng tương bừng ở trận đấu hôm nay. Việc Việt Nam đang không nhận được sự tin tưởng từ các nhà đầu tư châu Á là điều có thể hiểu được bởi vì họ chỉ cần một chiến thắng là sẽ giữ được ngôi đầu bảng. Do đó mà huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chỉ đạo các học trò chơi chậm, tránh chấn thương và giữ sức cho loạt bán kết sẽ diễn ra vào cuối tuần này. Trong khi đó thì trận hòa hai đều trước Lào đã khiến cả Myanmar chính thức hết cơ hội giành vé lọt vào vòng đấu kế tiếp. Do đó mà họ sẽ có tâm lý thoải mái ở trận gặp Việt Nam. Nhiệm vụ của đội bóng này đó là chọc thủng lưới các chiến binh sao vàng và nhiều khả năng sẽ gây khó khăn cho đoàn quân huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận đấu ngày hôm nay. Lựa chọn Myanmar tỷ lệ là 2 3 trên 4 Biến động tỷ lệ kèo tài xỉu Lần đầu tiên trận này được niêm yết là vào lúc 11 giờ 11 phút ngày 1 tháng 1 ở sàn giao dịch châu Á. Thời điểm đó nhà cái để kèo tài xỉu là mức 4, theo tài ăn 0,90 và chọn xỉu ăn 0,80. Sau 3 ngày thì tỷ lệ kèo tài xỉu vẫn ở mức là 4 hòa bỏ 0,86 và theo xỉu ăn 0,68. Đã xuất hiện kèo là 3, 3 trên 4 trái. Đặt cờ tài ăn 0,92 theo kèo xỉu ăn 0,90. Điều này cho thấy được là các nhà đầu tư châu Á cũng đang không tin tưởng vào một trận cầu tương bừng bàn thắng giữa hai đội ngày hôm nay. Hàng thủ của Việt Nam thi đấu vô cùng ấn tượng kể từ khi kết thúc vòng loại World Cup 2022. Cụ thể là các chiến binh sao vàng một chỉ để thủng lưới duy nhất một lần trước câu lạc bộ Dortmund và giữ sạch lưới 7 trận gần nhất. Điều đó khiến 6 trận kết thúc ít hơn hoặc là bằng 4 bàn. Bên cạnh đó, chỉ cần một chiến thắng Việt Nam sẽ giành vé đi tiếp cho nên họ cũng không quá cần một chiến thắng tương bừng để rồi bị chấn thương. Do đó mà trận đấu ngày hôm nay giữa hai đội sẽ khó có thể có nhiều hơn 4 bàn thắng. Nên lựa chọn xỉu, tỷ lệ là 3, 3 trên 4. Nhận định và dự đoán kèo châu Á hiệp 1 Không nằm ngoài dự đoán của giới chuyên môn, Việt Nam đang tỏ ra nhỉnh hơn hẳn so với các đội còn lại ở bảng B. Cuộc đụng độ trước đối thủ không thể cạnh tranh cho tấm vé vào bán kết như là Myanmar khiến tâm lý của các chú rồng được thoải mái nhất. Cuộc chiến ở Mỹ Đình hôm nay vì thế sẽ mang nhiều ý nghĩa cọ sát với đôi bên. Không chỉ tăng giá kèo ở cả trận mà tỷ lệ hiệp 1 cũng có dịch chuyển theo nhiều hướng tích cực với tuyển Việt Nam. Ban đầu khi mới xuất hiện, Việt Nam chấp 1 với lợi nhuận nghiêng về đội chủ sân Mỹ Đình trong hiệp 1. Tuy vậy thì theo thời gian, điểm ăn cho cửa trên dần xuống thấp, thậm chí là có xu hướng nhích lên mức Việt Nam chấp 1 1 trên 4 ở thời gian 45 phút cho dù được đánh giá cao hơn, nhưng xét về mặt tính chất lâu dài của vị chiến lược Giang Ấn Quốc sẽ không mạo hiểm cho những chiến thuật mới áp dụng vào trận đấu này. Ở chiều ngược lại thì Myanmar tỏ ra ưu việt với kèo chấp khi liên tiếp cầm hòa được đối thủ ở hai trận gần nhất như là Lào, Singapore ở kèo đấu giữa giờ nghỉ giải lao. Do đó mà lựa chọn kèo dưới đang là kênh đầu tư sáng giá. Nên lựa chọn Myanmar, tỷ lệ là 1, 1 trên 4. Nhận định và dự đoán tài xỉu hiệp 1 Với khả năng phòng ngự của đối bên thời gian qua là rất ấn tượng. Theo đó thì Việt Nam mới chỉ lọt lưới có một lần trong hiệp 1 ở 9 trận đấu gần nhất. Còn Malaysia cũng chỉ để lọt lưới hai bàn thua ở thời gian hiệp 1 trong 3 trận vừa qua. Nhưng với đối thủ và bối cảnh như vậy mà tài xỉu hiệp 1 nhà cái để ở mức là 1 3 trên 4 trận này là không phải là thấp. Và cột mốc đó nhiều cơ hội sẽ chỉ là kịch bản xỉu ở ngay trong hiệp đấu đầu tiên của trận này. Nên lựa chọn xỉu hiệp 1 Nhận định và dự đoán kèo phạt góc Cũng không khó để nhận ra được rằng là Việt Nam sẽ tạo ra thế trận một chiều ở trong màn tiếp đón Myanmar tối nay. Myanmar là đội bóng duy nhất ở bảng B vẫn chỉ có một điểm kể từ đầu giải. Nếu như Việt Nam đang tỏ ra quá mạnh ở AFF Cup năm nay thì Myanmar lại gây tiếc nuối bởi vì họ xứng đáng có nhất là một trận hòa để nuôi hy vọng đi tiếp. Nhưng cơ hội đi tiếp đã chính thức khép lại đối với đội bóng này. Việt Nam những năm gần đây đã nỗ lực tiến bộ và học hỏi bóng đá và liên tục là có những pha tấn công từ hai bên cánh, mang về được nhiều pha phạt góc. Những đường lên bóng của tuyển Việt Nam thường diễn ra ở hai bên cánh cho nên họ sẽ có đủ lực lượng để làm điều đó. Việc Việt Nam sẽ vượt qua tỷ lệ góc là không khó trong bối cảnh đối thủ là Myanmar không còn đường lùi. Nên lựa chọn Việt Nam. Nhận định và dự đoán tài xỉu phạt góc. Tỷ lệ tài xỉu phạt góc trận này được niêm yết ở mốc là 9 hòa. Đối với Việt Nam thì khả năng đi tiếp là rất sáng cửa. Tâm lý sân nhà cùng với phong độ chói sáng là điểm tựa vững chắc. Ở 4 trận gần nhất ở trên mọi đấu trường, có 3 trận Việt Nam đã vượt qua góc châu Á với kịch bản vượt quá 9,5 quả trên một trận. Phía bên kia thì 4 trên 5 trận có sự tham gia của Myanmar cũng có một tình trạng là tương tự, từ 9 pha phạt góc trở lên. Nên lựa chọn cờ tài, tỷ lệ là 9. Dự đoán tỷ số phạt góc cả trận, Việt Nam 7, Myanmar 2.